và anh em có biết lý do vì sao mà vừa vào video mình đã hát bài Happy Birthday chú Du không các bạn? À, à quên nhầm Happy Birthday chú Kai chứ. Ờ à, bạn biết sao không? Là bởi vì hôm nay chính là sinh nhật của Kairon đó mọi người ơi. Các bạn nhớ chúc mừng sinh nhật Kairon nha. Yeah, cảm ơn mọi người yeah. nha À, thật ra là sinh nhật Kairon là ngày hôm qua cơ Bởi vì là video này mình sẽ đăng vào cái ngày gọi là sau ngày sinh nhật của Kairon một ngày nha bạn nha Nhưng mà không sao, những bạn nào chưa biết thì bạn vẫn có thể gửi lời chúc mừng sinh nhật muộn đến Kairon nha mọi người nha Nhớ chúc mừng sinh nhật cho Kai nha và hôm nay chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Hero trò chơi con mực tập số 3 Ten ten ten ten Và như anh em đã xem trong tập trước Thì mình nghĩ rằng là chắc các bạn cũng biết rằng là Trong tập trước thì Mimi đã là người bị loại khỏi uh, hero trò chơi con mực mọi người ạ à. Cho nên là hôm nay Mimi không còn xuất hiện ở đây nữa Tội nghiệp quá tội nghiệp cho mimi quá các bạn ơi nhưng mà, mà thôi mình lại buồn ta nhưng mà thôi không sao vẫn còn à, đến tận 7 thành viên lận nhưng mà chắc chắn ngày hôm nay sẽ tiếp tục có một thành viên nữa sẽ bị loại nha các bạn nha Và người bị loại trong trận đấu lần này là ai thì bạn hãy nhớ đoán xem để biết nha Và mấy bạn cũng đừng quên hãy comment xem Mấy bạn đoán xem người nào bị loại thì nhớ hãy comment lại cho mình biết nha Bạn nào đoán đúng rồi mình thả tim nè Ok Rồi không nói nhiều nữa Còn bây giờ chúng ta cùng nhau vào video nào Let's go Đi thôi Rồi ok bạn ơi Và đến với trò chơi con mực ngày hôm nay Chúng ta sẽ có trò chơi gì nào Thì trò chơi hôm nay cũng rất là vui luôn nha mọi người nha Thì như anh em đang thấy nè Ở sau lưng của chúng ta là mình đang chuẩn bị bị cho tất cả mọi người rất là nhiều rương luôn anh em ơi Thì có cái rương màu này là màu của mình nè Cái này của Sam nè, cái này của Dịch nè Của Camui, của Kairon, Simi và Siro Đó, không có của Mimi thôi Tại Mimi gọi là bị loại rồi các bạn ơi, buồn quá Ok, thì ở đây các bạn coi nha Cái rương của mình, mình đã chuẩn bị bên trong cái rương Đó chính là một cái cung tên nè Với lại là hai cái mũi tên các bạn ơi À không, hai stack mũi tên chứ Đó, thì mấy bạn biết cái mũi tên này dùng để làm gì không bạn? Ừ. Đây bạn hãy xem nha Ở trước màn hình của chúng ta là đang có một cái bầu trời nữa bạn Và có một con số 3 phút ở trên kia Và bây giờ á khi mà mình bắt đầu trò chơi các bạn thì trong vòng 3 phút Dịch ơi anh bấm giờ giúp em Dịch bấm 3 phút giúp em cho nó khởi động lên coi đó bạn thấy không nó bắt đầu nó chạy nè thì 3 phút sẽ đếm ngược nha các bạn nha thì ở đây mình có chuẩn bị thêm một cái cần gạt nè chúng ta gạt cái cần gạt này xuống thì ở trên trên kia các bạn nhìn để đây nha trên kia bắt đầu từ từ nó sẽ rơi xuống những con gà đấy bạn coi nè đó không nó rơi xuống kìa và và nhiệm vụ chúng ta là gì đó chính là chúng ta sẽ sử dụng mũi tên cung tên để bắn chết một con gà bạn ơi bạn coi nè đây bạn nhìn nha đây hây ôi dễ tôi thử cái gì đây dễ à, thấy không ừ. bắn được một con gà là coi như là được một điểm nha bạn nha nhưng mà nó đâu có đơn giản vậy đâu đứng yên một chỗ bắn thì quá dễ rồi chúng ta sẽ phải ngồi trên một chiếc xe bạn ơi đây siro đi xuống đâu đây mọi người nhìn nè chúng ta sẽ ngồi trên xe nha sau cái xe sẽ di chuyển và nhiệm vụ chúng ta phải cầm cung tên rồi bắn vào nó Hui, rồi hụt mất tiêu rồi rồi hụt nữa rồi trời ơi trời ơi con đi ơi nhục quá quá tính ra tôi bắn hụt không mấy bạn ơi trời ơi trời nhục quá nhục quá lại nè lại hụt rồi thôi bỏ dẹp tôi không chơi nữa dẹp hoài wow, quá trời. trời ơi bạn ơi đó bạn thấy không cái trò cực kỳ khó luôn nha nhưng mà chỉ trong vòng 3 phút thì liệu chúng ta sẽ bắn được bao nhiêu con gà đây ừ. và người nào mà bắn ít gà nhất thì người đó sẽ là người bị loại tên tên tên tên ui khó nha Nghe thôi là đã thấy khó rồi, đúng không các bạn? Đúng rồi. Vậy thì ừ. bây giờ để xem coi ai sẽ là người bị loại trong tập này nha các bạn nha. Chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video vào trò chơi thôi nào. Let's go. Rồi ok bạn ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau rút thăm để xem coi ai sẽ là người thi đấu đầu tiên nha các bạn nha. Thì đây, ở chỗ này mình có chuẩn bị một cái máy rút thăm nè. Bấm vào cái nút này, màu của ai rơi ra đầu tiên thì người đó sẽ phải thi đấu đầu tiên nha các bạn nha. Rồi ok, bây giờ rồi. mọi người sẵn sàng chưa nào? Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ cho gọi là mọi người à, tự do bấm luôn nha hay bây giờ để tôi bấm trước nha mọi người không, không, không, không, không, ok rồi tôi bấm dạ. trước nha đây nè tít màu đỏ trời ơi cay đó đầu tiên xin chúc mừng cay đo phong ấn mà phong ấn mà ơi bạn ơi tính ra trong đây là màu màu của ai thì người đó ừ màu của ai thì người đó chơi đồ rồi xong mình chơi đầu chị cay hôm nay sinh nhật cay lên đi anh đi sinh nhật cay mà trò này là em có kinh nghiệm từ hồi nhỏ anh hồi nhỏ em chơi bắn vịt lắm rồi cái con ở đây ghê ghê ghê rồi ok, What? bây giờ cây đó bắn nha. Ok. Thôi phải ngồi trên cái xe này để bắn hả? Đúng, Đúng rồi. rồi. Trời từ nãy giờ từ nãy giờ hướng dẫn dịch không để ý á dịch. Bực dịch ghê á trời. Ok bạn ơi. Nãy giờ là đứng trên kia bấm giờ cho em luôn á trời. Và bây giờ là chúng ta sẽ có 3 phút dành cho Kairon để cho Kairon gọi là tham gia trò chơi này nha để xem Kairon sẽ bắn được bao nhiêu bé gà đây nha các bạn nha. Rồi ok. Ok ok. Rồi ok, Kairon ơi, Kairon đã sẵn sàng chưa nào Kairon? Ơi, sẵn sàng rồi bạn ơi. Sẵn sàng rồi đúng không? Rồi ok, bây giờ tôi khởi động nha. Ai, 3 phút bắt đầu ok khởi động máy rồi thả gà thả gà thả gà thả gà thả gà gà đâu gà đâu sống thằng gà đó chơi vậy từ từ từ ờ. mấy gà tự nó rơi xuống đâu ta à đây nó rơi xuống này nó rơi xuống nè ôi bạn ơi rồi ok ờ, từ cứ bắt đầu Cố lên cái một con hay quá hai con hai con trời ơi đỉnh nha đỉnh nha rồi đỉnh quá tay ơi hai con rồi ấy á khó vậy tính ra từ nãy giờ mới được có hai con thôi mà mấy ông bà khen quá trời khen đỉnh quá cay ờ. ơi cái kiểu rồi đỉnh quá cay ơi trời ơi đúng là sinh nhật đúng là sinh nhật của ba con hết gia đình rồi có khi nào hôm nay sinh nhật Kairon mà Kairon lại là người bị loại luôn ta trời ơi thôi thôi thôi áp quá ok bốn con bốn con bốn con Ồ, dạ, bốn con rồi. Mọi đừng kêu mọi người đừng kêu mình ghê nó sáu con. Wow. Tôi nói mọi người nghe nè, tôi nói mọi người nghe nè, mọi người đừng có khen nhiều quá, khen người ta rung tay người ta chơi không có được đâu mấy ông nội. Của anh cay ơi, còn một phút 30 giây dành cho cay. Chín con, chín con. Wow, chín con luôn, nhiều rồi nha, nhiều rồi nha. Hơi bị nhiều rồi đó. Ok. 10 con luôn cay. Em mười 10 đẹp mà. Có để ý là cay đó toàn bánh là đúng không? 10 con rồi. Dạ. 11 con, 11 con. 11 Ôi con ôi, Phong, ai à Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi cây ơi 12 con rồi nha Còn một phút nữa dành cho Kairon 12 con, 12 con rồi. Ron <laughs> bắn giữa không nè. 13 con. 13 con. Ok. Yes. Cũng cũng cũng 13. nhiều nhiều rồi đó cay, cũng nhiều nhiều. Tôi nghĩ là chắc ờ, cũng đủ điểm để qua màn tiếp theo rồi đó cay ơi. 14 con. Tôi cay lắm nữa anh em uh, hoang mang lắm cay. Hoang quá à. Hoang mang thật sự. Một con nữa thôi, một con nữa thôi để cho mình 15 con nào, để cho mình 15 con nào. Yên tâm còn đến tận uh, gần 40 giây được mà, cho nên là yên tâm vẫn còn kịp thời gian. Dạ. Yes. yes. 15 con luôn lên hai chục con luôn cây nghỉ bánh đi nghỉ bánh đi nghỉ bánh đi nghĩ là nghĩ thế nào nghĩ là nghĩ thế nào cao đi qua đi lại cho mắt oh mười tám rồi mười tám rồi mười mười tám 18 hai mươi hai mươi hai mươi luôn mươi luôn 20 Lên cô tôi Vâng Và hết giờ Hết giờ hết giờ hết giờ dừng lại dừng lại Ok bạn ơi à. Và màn chiến đấu của Kairon vừa rồi vô cùng khốc liệt Và Kairon đã giành được cho mình số điểm Đó chính là 19 điểm nha bạn nha Quá hấp dẫn luôn Ok hợp lý của cây ơi xịn quá cây ơi tôi tự hào về ông cây à lần đầu tiên thấy cây bắn hay vậy á xong tí nữa anh em <laughs> xong xong xong tí nữa tự nhiên anh em ai cũng bắn được hai chục đến ba chục con <laughs> rồi không tới ăn này khó lắm á này khó không dễ ờ. rồi ok bây giờ chúng ta tiếp tục đến à, với người chơi tiếp theo nào mọi người qua đây nào để xem ai ai chơi tiếp theo nè qua đây nghe bây giờ tôi bấm nè một hai ba xanh lá cây <laughs> Dạ, xin chúc mừng Camui sẽ là người chơi tiếp theo nha các bạn nha Rồi ok, các bạn hãy cùng nhau xem tôi Camui sẽ bắn được bao nhiêu em gà nha Rồi ok bạn ơi, thì uh, à, Camui đã ngồi lên trên xe nè Bây giờ Camui đã sẵn sàng chưa nào Muối? Rồi rồi rồi rồi rồi, đề nghị anh em không đừng đứng trước màn hình nha, đứng trước màn hình này chắc nha Ok rồi, tôi bấm Tôi tôi bấm giờ nha, chuẩn bị nè à, Chuẩn bị nè, 3 phút của Camui đầu có anh mui ơi ôi lên mui ơi hay quá phát đầu tiên mui bắn được wow wow chưa gì mà phát đầu tiên là mui bắn được kìa kìa nói thiệt wow mui đỉnh nha mui đỉnh nha mui đỉnh nha mui lên mui ơi năm con năm con sáu con luôn đứt một kêu kìa wow trời sáu con rồi sáu con rồi mui ơi cố lên sáu con rồi ôi sao sao sao sao sao sao nhìn rén thế à ôi mui bắn đấy à mùi uh, ơ dịch ơi anh anh làm gì anh đứng ở trước uh, đằng trước anh anh nhảy anh cổ vũ cho mui hả dịch cổ vũ lên cái đành đó mình gì đâu ok không mà dạ. em uh, em gọi là khen dịch thôi chứ em không có gì đâu cố lên Ôi, dịch tốt dữ ta Mình không biết là mọi người chơi cái trò này Mọi người xem video mọi người thấy như thế nào Nhưng mình cá chắc rằng là cái người bắn á Bạn sẽ rất là nhức đầu luôn Bởi vì cái xe nó chạy qua chạy lại rất là nhanh Và rất là khó để ngắm Vâng, mui được 10 con rồi Ủa còn Trời bao ừ, nhiêu đất. phút anh em? Hồi nãy cái màn hình mình bị lỗi rồi, còn bao nhiêu phút? Chật nè, một phút mười mấy nè. Ok, Mui còn một còn hơn một phút nữa nha Mui nha. Của anh Mui ơi. rồi, đang đang bánh. À, tôi tìm được quy luật rồi. 11 con rồi, 11 con rồi. Cái bánh gà một con quy luật rồi. À? Cái gì? Cái quy luật bánh gà. Game gì cũng có quy luật anh. Ok. tôi tìm được quy luật gì mà bắn hộp hoài vậy? hộp không rồi trời. Ồ, 12 con rồi Mui ơi. Không sao cả. 13 con. Ừ. Wow. Trời ơi. Ồ được mười mấy con luôn hả? Yeah ơi. mười bốn mà dàn gừa đâu. Ui. Còn hết giờ chưa? 30 giây cuối cùng, 30 giây cuối cùng. Rồi giây cuối cùng một trời ơi coi mừng 15 rồi, 15 rồi, có lên mười ơi. 15, 16, 17. 17. Ôi, sao mà cái con rồi? 20 giây nữa. có lên mười ơi. Ồ, Ôi, ồ, 19 là ngon nè. À. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Mui có giành được chiến thắng hay không đây? Đó. Mui gôn mời, mui gôn mời, mui gôn mời. Cố lên 10. 2 18 hết giờ ôi ôi không tay đúng một điểm trời ơi ơi hết hết giờ rồi hết giờ là không được bắn nữa nha hồi nãy bà ca mui hết giờ bà vẫn ráng dương cung mới bắn thêm cây <laughs> dễ sợ ok bạn ơi thì trận vừa rồi thì ca mui đã giành được cho mình là số điểm là 18 ừ. điểm nha bạn nha ca mui có cảm nhận gì về trận đấu vừa rồi à, trận đấu vừa rồi thì sau khi một hồi mình bắn thì mình đã nhận ra một cái quy luật nhưng mà vì nhận ra cái quy luật đấy nên là mình bắn hoạt động chặt hoài à ok ok <laughs> hay Mặc dù là chiều cao ca Camui khiêm tốn nhưng mà trình độ bắn súng à, bắn cung của ca Camui là không hề gọi là yếu nha bạn nha. Vâng. Rồi, ok hơi bị pro á. Rồi, Camui 18 điểm, Kairon 19 điểm. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với à, người tiếp theo nè. Bấm nút nha. Tít. Dạ. Màu vàng. Wow. Mr. Dịch anh ơi luôn hay vậy à. anh anh đứng à, ai ai ai ai biểu anh đứng kế bên cái xe chi xong giờ là anh bị uh, chơi luôn rồi nè đó rồi cầm đi rồi chơi luôn rồi sợ gì mà không chơi tầm rồi. này ok đây để anh thể hiện cho mà xem đây mấy bạn hãy cùng nhau xem thử Mr Dịch sẽ ờ, gọi là thi đấu như thế nào nha dạ. rồi ok và trận đấu của Mr Dịch bây giờ sẽ chính thức bắt đầu nha mọi người nha thì bây giờ Dịch đã sẵn sàng chưa nào yeah ok vô nha rồi tôi gà đâu bay xuống đây để dịch bắn gà nào một hai ba bắt đầu ba phút của dịch đã bắt đầu rồi gà chuẩn bị rơi xuống wow. Vâng, đây đây đây là một bàn gọi là bóp đồng loại của dịch dạ. gì sao Gà, sao con gà này nó nó nó nó nó nó nó, nó miễn nhiễm với cái cùng tôi vậy? con. <laughs> Trung bình 15 giây dịch đường con, tức là giờ tới cuối thì dịch đường nhiêu con đã? Ba con. Trời ơi ba con rồi, cố dịch đi. Đang cố lên xuống đây, mấy con gà này bay ghê quá. Còn ba con rưỡi anh ơi. Ờ sự việc rồi hai phút ờ, rồi, hai phút rưỡi khủng mua cho ca mui bây giờ ca mui đít là gì đây cái gì cái gì ờ, ờ, cái cố lên Mất nhà dịch được 5 con rồi nè 6 con rồi. sao rồi cái sao nhiên cái cái mui ra cổ vũ không dịch bắn trúng nhiều quá ta ừ ai biết à, chắc là sức mạnh có động lực chứ con người nó phải có động lực chứ đúng là sức mạnh của bản thân oh my god ôi mọi người ơi mọi người biết gì không ừ. tôi không biết sao tôi thấy tôi thấy mấy người này bắn tàn được mười mấy con tôi rén quá tôi khi nào tôi thua mười ta mười mười mới 11 ở đâu ra hai ông nội mười 12 lên đây mười một có bạn tính điểm đàng hoàng đó ông nội cãi sao cãi được đâu điểm đâu điểm đâu dạ cái bạn bên phải kia à, à, à mình lé rồi 12 là giờ 12 nè Không chơi ăn gian thì đâu bạn ơi <laughs> Ok Ê, Bây giờ dịch mà được 17 con là 17, 18, 19 đúng không anh em Dạ trời có lên Quá Ui dạ à, được à, rồi đây để đấy cho tôi Ờ à, gì ta viết ơi thua đi Vịt ơi thua đi Gì vậy Cái gì bà nói Mui khách của một con mui Trời ơi Đấy, 15 rồi nè Trời ơi, ai cũng mười mấy vậy, mọi người bắn Mười sao? Mười tám, có rồi, sắp sắp rồi rồi Wow Thế thôi, thế thôi 18 rồi 18 rồi tự nhiên cái dịch lên thêm điểm nữa cái hồi mua là người điểm thấp nhất rồi ok mười chín rồi một con nữa. mười chín hai mươi con luôn dịch đứng nhất rồi hai mốt rồi ui ơi dịch là bét bấm cung hay ô tim mà mọi người không tin 10 giây 10 giây cuối cùng 10 giây cuối cùng rồi hai sáu năm bốn bốn ba hai một hết giờ hết giờ hết giờ vậy đây hết giờ hết giờ thấy chưa giờ phải như dịch nè dịch hết giờ dịch nhừng bắn cung liền bà mua hết giờ em cố bắn thêm cây nữa ok bạn ơi một số điểm một số điểm phải nói là một số điểm vô cùng bất ngờ luôn bạn ơi 24 điểm một số điểm mà không thể nào ngờ được anh dịch à, có thể là giành được các bạn ơi thật không ngờ đúng là đúng là trưởng team của hero team thể hiện quá đỉnh cao ok rồi và chúng ta cùng nhau xem người tiếp theo sẽ là ai nha Hình như dịch có thù với, với, với mấy con gà sao bắn ghê hiểm Quay nào Người tiếp theo sẽ là Phong Oh no Oh no, oh no, oh no, no, Oh no. Oh no. Oh no. Ờ, nào Chứ sao cũng nói mà. Chứ sao cũng nói mà. Ok bạn ơi. Và người tiếp theo sẽ là tôi nha các bạn nha Tôi cảm giác đau tim quá tôi không biết tôi có hơn được mấy người này hay hôm nay Hay là tôi sẽ là người cuối cùng và sẽ là người bị loại đây Tôi hy vọng tôi sẽ không phải là người bị loại nha các bạn nha Rồi tệ, vô nào Let's go Rồi ok bạn ơi bây giờ là tới lượt tôi chơi nha Ok bây giờ tôi sẽ qua đây nè Yên tâm đi ừ. Yên tâm đi Sam tôi sẽ là người giành chiến thắng Yên tâm Rồi ok Go lên go lên Bây giờ tôi sẽ ngồi vô cái xe nha các bạn nha Cái xe lại đây nào hey. Rồi Bây giờ thì uh, ờ, Kyron uh, ờ, hãy uh, gọi là khởi động uh, máy thả gà Sau đó bấm giờ giúp tôi nha Đấy Đây. rồi hợp lý Rồi chuẩn bị rồi bạn ơi 3 phút của mình Đấy Xa Ui trời Để con không cần Rồi phát Để con không cần được kỳ tích đâu Ôi chúng nó đã Ủa ghê ghê ghê Một con Ui. rồi một con rồi Hây hai con hai con rồi quá không ơi hey. ui trời trời trời khó bạn ơi cái này bắn khó luôn các bạn sao bạn ơi cứ bình tĩnh bạn ơi bạn phải thật sự bình tĩnh được rồi ui đúng quá à. tại cái này này thấp đều hơn con mui nha phong cái này <laughs> cái này nãy giờ bắn không dính được con nào luôn nè trời ơi Trời ơi, chủ sĩ không bắn được con nào luôn là sao vậy? Trời nè, bạn ơi, bạn phải chơi thử bạn mới thấy được độ khó của nó bạn ơi. Mình mình mình ui ok được thêm con nè. Rồi ba con rồi, ba con rồi. Quá bạn ơi, ba con rồi. lên ok em con ơi bốn con bốn con bốn con bốn con hai không ơi còn bao nhiêu thời gian vậy còn à, hơn 2 phút còn 2 phút 2 phút rồi còn hai phút lận, yên tâm yên tâm. Trời đất ơi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ok thêm con nữa, năm con. Năm con, năm con. con bắn con. được ờ, bảy tám con là được rồi không? Ê ê khoan khoan, Phong Cận làm chủ series này đúng không? Giờ ví dụ như Phong Cận bị lỗi thì sao ta? Ừ, tôi là ờ, chủ ờ. series mà tôi tôi mà là tôi tôi là chủ series mà tôi bị lại hơi bị quê luôn á. em game. Rồi được được được được, thế được rồi. Rồi, cố lên. Ok, 12 con rồi, 12 con rồi. Tôi tôi thấy có hy vọng rồi, tôi thấy có hy vọng rồi, tôi thấy có hy vọng rồi có hy vọng rồi Ôi trời ơi Sao Tại vì đầu đầu trận á mọi người Mình sẽ bị rung á mọi người Cho nên là cuối trận thì mình sẽ bắt đầu mình bình tĩnh hơn Mọi người hiểu không hả Wow Đừng quá đừng quá Vượt cá vui ơi, sao cá vui ơi tám ơi, một con nữa một con nữa mươi giây, bốn mươi giây, bốn mươi giây, yên tâm bốn mươi giây Một con nữa, con lên Bình tĩnh, bình tĩnh Thôi Thôi Thôi Một con nữa Trời ơi Cái đẹp luôn tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời thật tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời oh trời ơi một con mình cảm thấy mình vừa cảm biến tôi đến đây giờ đây em thật sự cảm ơn vì sự động động viên của rồi cô lên lên lên cô mười giây thì được làm được em tin em em đang cố gắng em cố gắng làm được một con nữa đây một con duy nhất một con nữa tuyệt vời hai tơ một con cuối cùng một con nữa một con nữa no duy nhất bạn ơi tôi vui quá 24 <laughs> con Tôi vui quá mấy bạn ơi Vậy là tôi sẽ không bị loại Tôi tưởng là tôi dạ. là tôi là chủ series Mà tôi bị loại là tôi hơi bị nhục luôn mấy bạn ơi Mui à? ơi Bây giờ á chỉ còn có hy vọng là Simmy hoặc Sammy bắn thua Mui Thì Mui mới không bị loại thôi Nhưng mà thôi không sao yên tâm đi <laughs> Em tin rằng à, Mui sẽ bị loại mà Ừ Chị không sao Chị tin rằng sao thấp nhất ok bạn ơi cũng sợ và tỷ số vừa rồi thì mình đã được 24 dịch được 24 Kairon 19 và Kamui là 18 nha các bạn nha đấy thì là mình ừ mình đã vượt qua mình đã vượt qua cây ron với lại cam camui và bằng điểm dịch rồi thôi ok mày quá mày quá sao mày mày quá phong ơi mày quá mày quá nữa là sam phải à, chiến thắng nha tôi không biết có thể tôi bị loại đâu đừng buồn nha tôi biết chứ phong ơi phong ơi phong đừng quên à. rằng hai video trước sammy đều ở trong cái vòng loại cuối cùng núi tôi lên đầu sam vậy biết đâu trận này sam vượt qua sao ơi coi chừng nha tí nữa sammy bắn được 30 con luôn lúc đó mấy người quê cho coi ok đúng rồi rồi để coi người tiếp theo là ai đây tôi à? Mèo tôi ghê Ui Sim Mèo hả Sim đây là Sim Ok Ui Khoan Mọi người quên mất rằng Simmy là chúa tể bắn cung trong Modern Mystery vậy Rồi bình tĩnh Đấy gì là bóng dao thôi Ok mọi người ơi Và người tiếp theo thi đấu sẽ là mèo Simmy nha các bạn nha Và để xem mèo Simmy sẽ chiến đấu như thế nào nha Simmy sẵn sàng chưa nào Đã sẵn sàng Rồi ok sẵn sàng rồi đúng không Rồi vô nào Rồi ok bạn ơi Chào nha bạn nha simi uh, sẵn sàng rồi đúng không Tôi khởi động máy nè Rồi tiếp 3 phút của mèo simi Bắt đầu Không có thấy Tôi nó chạy nhanh vậy Hai con Mà không thấy con hay gì tôi à tôi à tí một tí nữa tôi sẽ chỉ cho à, Sammy một cái bí quyết này rất là hay bạn ơi đấy sao tôi bắn được hai con à, ba ơi ba con cô vũ dạ. thêm để coi cô vũ thêm nè bốn con Vâng, trời ơi, okay. ghê vậy trời Còn đến tận 2 phút rưỡi lận Cho nên là Simmy cứ yên tâm đi, không sao đâu <laughs> ơi, đây đây đây đây năm con rồi năm con rồi hay quá chim ơi hay quá chim ơi đã một phút rồi mà xin chị mới có năm con thôi à thôi chim ơi bình tĩnh thôi bình tĩnh thôi ok ok ok mọi người à mọi người à mọi người đừng bao giờ khinh thường người khác khi chưa thấy được kết quả cứ bình tĩnh đi sim ơi hãy tưởng tượng ờ. mấy con gà này là Kairon đó và Kairon đang chọc sim sim sử dụng cung tên và bắn vào đích cai đấy bắn được liền đúng rồi đúng rồi sim hay suy nghĩ tới điều đó ai ra được năm con mình khen mình khen được năm con trong giờ bắn hụt vậy bắn hụt liên tục trời ơi rồi sáu con trời ơi Đại lẽ bắn giữa bắn giữa đi em ít nhất 10 con, ít nhất 10 con, 10 con, 10 con, 10 con. Đúng vậy, ít nhất phải 10 con chứ không nào thấp hơn được hiểu không? 10 điểm, 10 điểm. 10. Ok, khó quá. Trời ơi, tôi khó quá. Còn bao nhiêu phút vậy? Còn bao nhiêu phút vậy? Còn 50 giây. À, hay. Trời ơi. <laughs> Sao mình bắt cung gà dữ rồi ta? Trời ơi. Yên tâm anh không cùng gà hơn em nữa Sim à Simi ơi Simi mà thắng được Simi mà qua được màn thì mình sẽ mua cáp KFC cho Sim yên tâm đi Chứ khai đi Mình không biết mình không, không, không, không đợi gần hết người ra rồi Phong mới nổi. Ai mày bỏ con ok ok ok Năm vậy còn mấy giây nữa Năm Bốn Ba Hai Một và hết giờ Hết giờ Ok bạn ơi, và trận đấu vừa rồi của mèo Simi vô cùng dạ, căng thẳng dạ. Mèo Simi đã giành được cho mình số điểm đó chính là 11 điểm mọi người ạ. À. Đấy, 11 điểm mặc dù là bắt là Team là. Mặc dù là cái số này nó hơi thấp nhưng mà mình nghĩ rằng là sẽ um, qua được màn thôi. Hãy tự tin lên. Ok. Rồi, chúng ta đến với người tiếp theo nè. Let's go. Tôi đặt rô nè. Tít Rô dạ. Tôi à, rồi ok và người tiếp theo sẽ là ông chùm bắt cua siro nha bạn nha siro là chùm bắt ơi. cua vậy liệu siro có phải là chùm bắn cung hay không ừ. hãy xem coi siro có được top 1 nha bạn nha rồi sẵn sàng chưa sẵn sàng sẵn sàng rồi đúng không rồi ok đúng như thế nào rồi 3 phút của siro chuẩn bị bắt đầu đã khởi dạ động ơi, xuống đi ủa sao con gà nó vậy Hả? Dạ, sao ừ. con bò cười đâu kia kìa Ủa sao bên kia sao bên kia có con bò đang cười vậy đâu? Tôi đang chuẩn kìa. Rồi rồi sao bên kia có con bò đang cười đâu kìa đâu? Rồi bốn con rồi. What ờ. the bốn con rồi sáu con rồi gì ghê chứ trời sáu con rồi không biết bắn đấy không ôi giời à, không biết mấy bạn người đấy. này lương lẹo lắm mấy bạn ơi bảy con ừ, tôi bảo ông Roland lắm mà ổng lương lẹo thôi chứ ông mà chùm bắn mười bảy con ta quy luật nha tôi thấy rô bắn hơi bị chuẩn luôn á 18 ừ. con Trời ơi, có khi nào ông ờ, top 1 luôn ta quỷ thần ơi Trời ơi, tôi nói ông top 1 mà mọi người không tin tôi Thế nào ông top 1 cho coi 19 con rồi Đang leo top, leo top kìa Trời ơi, 21 con Căng thẳng quá Oh my god hai con sáu <laughs> hai sáu rồi ok hai bảy hai tám rồi hai tám rồi hai tám rồi Ê, hết chung rồi hết hết mũi tên hả rồi ok hết mũi tên rồi thì thôi dừng lại luôn hết mũi tên dừng lại rồi xin chúc mừng rô đã đạt được con số điểm gọi là tối đa đó chính là 28 Đây điểm mấy bạn ơi đây bây giờ chúng ta rồi. tiếp tục đến với người tiếp theo nha thì rô rồi còn người cuối cùng rồi khi nào là tôi cuối cùng tôi bị loại không ta tự đi sam Yên tâm Sam, tôi ờ. nói bà nghe nè Sam Sam, Sam, Sam Bà yên tâm đi dạ. Dù bà có bị loại hay không thì bà vẫn là người chiến thắng trong tim tôi, hiểu không? Dạ. Dù bà có bị loại hay không thì bà vẫn là người chiến thắng trong tim tôi Trời ơi, trời Chó, không chó, ờ, ok Rồi, tay ghê Trời sao dịch chết rồi anh dịch ban cơm chó xong dịch no dịch chết ok rồi bạn ơi rồi để xem coi phần thi đấu tiếp theo của sammy sẽ thi như thế nào nha bạn nha let's go rồi ok bạn ơi và chúng ta sẽ đến với phần thi đấu của gọi là sammy nha bạn nha ơi, thì à, né qua bên né qua bên sim sammy qua bên sammy thi đấu mà à. ở bên đây là có anh áo đỏ nè với lại chị búp bê đứng gọi là cổ vũ à. cho sammy luôn 3 phút bắt đầu đây Cố lên Sam ơi, cố lên Sam ơi. Ủa, không, Sam ơi cứ bắn liên tục đi, cứ bắn liên tục đi. Kệ kệ kệ, đừng đừng, đừng, đừng chờ, đừng chừng chờ. Một con rồi, một con rồi, không không có không con nữa rồi. Một con rồi. Cố lên, Sam cố lên. Ui, một con rồi, cố lên. Hai con, hai Sam ơi. Em canh được nhiều gà nhất em bắn canh. Cố lên. Sam ơi, cố gắng lên. Cố lên, cố lên. Oh my god. Cố lên, cố lên, cố lên. Sao mà bắn sao tao được giữa hai hàng con gà bay hay vậy? <laughs> Ê, bắn lọt khe nó khó lắm luôn có Sam bây giờ xong mày ừ. bắn lọt khe luôn Sam ơi, Sam ơi, Sam ơi, không không chỉ nè, Sam đừng ngắm cho con gà, ngắm cái bên nó thôi. Sáu con, 10 giây một con, 10 giây một con, cố lên 6 con rồi. Tiếp. Cố lên.

ok nha. bạn ơi bye bye mọi người bye bye mọi người mình cứ tưởng rằng là mèo simi sẽ là người bị loại rồi nào ngờ đâu Sammy lại là người bị loại bye bye mọi người thật không ngờ Sam thầy trời ơi mấy bạn ơi buồn quá bạn ơi Sammy bị loại mất tiêu rồi Bởi vì là Sammy chỉ bắn được có 7 con thôi bạn ơi Vậy là người hôm nay bị loại Đó chính là Sammy <laughs> Trời ơi Sammy của tôi đã bị loại rồi các bạn ơi Nhưng mà không sao cả Các bạn cũng đừng buồn Bởi vì cái này là cuộc thi mà các bạn Cho nên là tất nhiên là sẽ có người bị loại Có người sẽ còn được ở lại bạn hiểu không Đó cho nên các bạn cũng đừng buồn nha Rồi nhưng mà thôi nói chung là Sammy dù có thua thì Sammy vẫn gọi là luôn luôn chiến thắng trong tim phong mọi người ạ à. ok <laughs> rồi thì anh em thấy trò chơi bắn gà này như thế nào bạn thấy có vui hay không thì nào thì nhớ hãy bình luận cho phong biết nha chứ riêng phong thì phong thấy cái trò này rất là vui luôn các bạn ơi và cảm ơn anh em đã xem video này nha nếu như mà anh em thấy thích video này và thấy thích cái series hero trò chơi con mực này thì nhớ hãy bình luận cho phong biết nha và trong tập tiếp theo này thì sẽ chỉ còn có 6 thành viên thôi đó chính là Kairon, Kamui, Mr. Dịch, Mèo Simi, Phong Cận và Siro mọi người ơi chỉ còn có 6 thành viên thôi nha Và hẹn cùng đón xem coi ai sẽ là người giành được top 1 nha các bạn nha Bởi vì cứ mỗi trận là sẽ có một người bị loại Rất là hồi hộp luôn, không biết ai sẽ là người bị loại đây Có thể là mình, có thể là Siro Và cũng có thể là Mr. Dịch hoặc là hội chị em hey, Nhưng mà riêng hội chị em là bị loại mất hai người rồi các bạn ạ à. Ok, và bye bye Yêu anh em cõi nồi, tạm biệt